Chắc hẳn khi nhắc đến Côn Đảo, các bạn đều biết đây là một vùng đất rất linh thiêng. Ngày hôm nay, Hà Nội BST Travel sẽ review lịch trình Côn Đảo 3 ngày 2 đêm. Các bạn hãy cùng nhau tham khảo nhé! Ngày đầu tiên, các bạn có thể đến mũi Cá Mập, ngắm hòn tài, hòn trác, check-in sống ảo. Tiếp theo là đường cuối tuyến, các bạn có thể chiêm ngưỡng hòn trọc, hòn tre lớn như đang vẫy tay mời gọi ngoài khơi. Rồi cảng biến đầm, các bạn sẽ được trải nghiệm cảnh sinh hoạt đời thường của ngư dân địa phương nơi đây. Cuối cùng là mũi chim chim và mũi tàu bể, Điểm sống ảo không thể bỏ qua khi đến Côn Đảo. Qua ngày thứ hai, các bạn di chuyển đến mộ liệt sĩ anh hùng Võ Thị Sáu. Người ta nói rằng cô Sáu thật sự rất linh thiêng, giúp cầu đường ước thấy những tâm nguyện chính đáng của con người. Rồi có thể di chuyển tiếp đến trại Phú Hải, nơi đây nổi tiếng với hồng say lúa, khu Việt Giang và khu độc đáo Côn Lôn. Điểm tiếp theo phải nhắc đến đó là miếu bà Phi Yến, hay còn có tên là An Sơn Miếu. Bà Phi Yến là thứ phi của chú Nguyễn Ánh, là một người phụ nữ có cuộc đời chân chuyên. Câu chuyện của bà được tóm tắt qua lời hát ru. Gió đưa cây cải về trời, sao rong mở lại chịu đời đắng cay. Di chuyển tiếp tham quan miếu hoàng tử cải là ngôi miếu của con trai vua Gia Long và thứ phi Hoàng Phi Yến. Các bạn cũng có thể đến với Vân Sơn Tự, ngôi chùa duy nhất tại côn đảo, và một bãi biển gắn liền với sự tích tràng cao và nàng trầu, chính là bãi đầm trầu và nếu các bạn muốn tìm một bãi biển tuyệt đẹp còn giữ nguyên nét hoang sơ thì hãy đến với bãi biển bí ẩn. Ngày thứ ba, các bạn dậy sớm đi tham quan tự do và có thể mua quà về cho người thân, kết thúc chuyến côn đảo 3 ngày 2 đêm. Nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc gì, hãy để lại dưới phần comment nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.